Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn à, một cái app đó là app Perbet. Cái app này cho chúng ta kiếm những cái đồng kin và đồng kin này đã được list trên à, các cái sàn nổi tiếng như sàn Bithum, sàn Gate.io và giá kin hiện nay thì à, cũng tương đối rẻ, nó chỉ nó là 0.00028 đô một đồng kin. Ờ, nhưng mà với cái app Perbet này mỗi ngày chúng ta có thể kiếm từ 2.000 đến 5.000 kin thì chúng ta đổi ra cũng tương đương được khoảng từ 0,5 ờ, cho đến 0,8 đô ờ, một ngày thôi các bạn sau khi các bạn ấn vào cái link mình chia sẻ ở dưới clip này thì nó sẽ mở ra cho mình cái phần ờ, cài đặt cái app iOS à, nếu mà bạn dùng iOS thì sẽ mở ra trang App Store còn mình đang dùng Android thì sẽ mở ra CS Play thì chúng ta tiến hành ấn vào nút cài đặt thôi đây là mình đã cài rồi thì uh, mình chỉ việc ấn vào nút mở à, chúng ta mở ra Đấy. thì uh, sau khi chúng ta mở cái ứng dụng ra thì nó sẽ bắt chúng ta là đăng nhập và cái kin này thì uh, các bạn không phải đăng ký gì cả chúng ta chỉ việc uh, ấn vào là đăng nhập bằng Facebook Đấy, thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện của cái phần mềm kin nó như thế này sau khi bạn vào chương trình ấy đấy, thì bạn uh, tạo cái tài khoản lần đầu tiên thì bạn sẽ được tặng 20 à, kin ở trên đây đây như mình đây hiện là 50 kin này này thì bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng đồng tiền thì à, tại mục này bạn sẽ bấm vào cái chữ là earn kin có nghĩa là kiếm kin đấy, đấy thì kiếm kin kiếm kin thì bạn sẽ ấn vào cái chữ là watch video này watch video đấy, bạn bấm vào bấm vào thì bạn đợi một chút thì nó sẽ xác minh xác minh nếu mà xác minh xong nó sẽ hiện ra cái quảng cáo rồi bạn bắt đầu à, xem cái quảng cáo đấy thì nó sẽ thông báo là bạn đã kiếm được 25 kin này để bạn ấn vào dấu x này là bạn tắt đi như vậy là bạn đã xem xong một cái quảng cáo thì à, số tiền mà bạn à, kiếm được tổng sự thể bạn kiếm được thì nó sẽ hiện ở cái khu dưới này Đấy, như mình cái ạc này là mình đã kiếm được là 3.250 kin còn phía trên này là những cái kin bạn kiếm được trong ngày Đấy, ví dụ như hôm nay mình đã kiếm được 75 kin này Đấy. Phần dưới đây là tổng từ đầu đến giờ mình đã kiếm được 3.250 kim trong cái ờ, tài khoản này. Đấy. Thì bạn xem cái, ờ, cái video khác để bạn kiếm quảng cáo thì bạn lại tiếp tục bấm vào. Đấy, rồi bạn đợi một chút nó xác minh robot. Đấy, có thể nó sẽ hiện ra các cái mục xác minh như ờ, thì bạn phải làm theo. Đấy. Như của mình đây thì nó không hiện ra các cái mục xác minh. Đấy, bấm vào đấy cái là nó sẽ ra quảng cáo luôn. Đấy, như vậy là chúng ta đã kiếm được 25 kim. Đấy. Thì, ờ, riêng cái kiếm Kin này thì nó là không, ờ, giới hạn các bạn nhé. Tức là một ngày các bạn cứ rảnh lúc nào thì các bạn xem. Đấy, thì, à, có những lúc thì một lúc bạn có thể xem được khoảng từ 10 20 quảng cáo nhưng cũng có thời điểm thì chúng ta chỉ xem được khoảng 2 3 quảng cáo hoặc thậm chí ờ, nhiều lắm thì được khoảng 5 quảng cáo. Đấy thì những những lúc nó hết đấy rồi thì chúng ta lại quay lại vào vâng. ờ, một uh, dịp khác đó, tức là khoảng 30 phút hoặc một tiếng sau chúng ta quay lại chúng ta lại bấm vào cái mục ơn kia này và chúng ta xem chúng ta lại tiếp tục xem đó, cách làm nó rất là đơn giản như vậy thôi sau khi chúng ta kiếm được ấy, thì uh, chúng ta sẽ bấm vào cái đồng tiền này Nên các bạn lưu ý nhá là chúng ta không có bấm vào các cái mục uh, thông tin này nhá tại vì vào đây là chúng ta chơi game và chơi game này thì chúng ta sẽ bị mất kin các bạn ạ đấy, chúng ta sẽ mất mất kin đấy nên chúng ta chỉ có kiếm thôi chứ chúng ta đừng có chơi đấy. sau khi chúng ta kiếm được uh, từ 100 kin trở lên thì uh, cái PBS này nó cho chúng ta rút tiền đấy, cách rút rất đơn giản chúng ta bấm vào cái chữ K này cái đồng tiền này chúng ta ấn vào chữ My Wallet này đấy, thì chúng ta ấn vào mục uh, Send Kin Send Kin thì chúng ta cũng lại mở cái ví uh, chốt wallet của chúng ta ra là chốt wallet đây là cái ví chốt wireless của mình cái đồng kin đây Đấy, mình bấm vào cái đồng kin Đấy, mình ấn vào nút là nhận kin rồi mình cũng sao chép Đấy, các bạn để ý đây nhé của mình là có là 72.378 kin nhé Đấy, mình sẽ rút luôn cho các bạn xem à, chúng ta qua cái mục uh, ờ, kin này chúng ta ấn vào nút uh, ờ, send kin send kin à, send kin chúng ta đợi một chút thì uh, cái ờ, phần mềm nó sẽ tính toán cho chúng ta được bao nhiêu kin đây chúng ta sẽ được gửi 100 kin đi chúng ta nhập vào là 100 chúng ta nhập cái địa chỉ ví chúng ta vừa copy ấn vào đấy sau đó chúng ta ấn vào nút là ờ, send kin đấy như vậy là mình đã gửi kin xong rồi nhá đấy chúng ta vào đây là chúng ta thấy là kin đã bị trừ đi này đấy kin đã bị trừ thì chúng ta quay về cái ví chốt wallet của chúng ta đây và lấy của mình là 72.378 mình sẽ loát lại nè à, mình kiểm tra đấy 72.478 đấy, các bạn thấy rất nhanh đây cái tài khoản này mình đã chăm chỉ xem và đã kiếm được 72.000 kim tương đương với là 18,73 đô đấy, nếu mà chúng ta kiếm được khoảng vài trăm nghìn kim thậm chí và hàng triệu kim thì chúng ta sẽ đưa lên sàn bán một lượt cho nó có một món tiền to chúc các bạn à, sẽ xem quảng cáo và kiếm được à, nhiều kim trung bình chúng ta lên đặt ra mục tiêu khoảng 2.000 đến 5.000 kim một ngày là chúng ta sẽ kiếm được nhiều chúng ta tích góp lại và chúng ta bán và các bạn thấy clip hay thì các bạn hãy ấn nút like, subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo ờ, về cách ờ, kiếm các đồng quay.